Ví dụ 1, một dây dẫn bằng ni chrome dài 30 m và tiết diện là 0,3 mm vuông. Được mắc vào hiệu điện thế 220V và đề bài yêu cầu là tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. Thứ nhất, con phân tích đề bài thì con thấy rằng là dây dẫn có chiều dài, có tiết diện và được làm bằng ni chrome thì con biết được điện trở suất. Con tra bảng điện trở suất thì sẽ biết được điện trở suất. Và do đó con sẽ tìm được điện trở dựa vào công thức tính điện trở R bằng rho nhân L chia cho S, ta tính được R. Sau đó muốn tìm được cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng định luật ôm. Và sau đây là bước đầu tiên là bước tóm tắt. Ở đây chiều dài L bằng 30m, SD bằng 0,3 mm vuông, rho ta tra bảng ở bài mà ờ, điện trở phụ thuộc vào vật liệu thì ta sẽ tìm được rho của nichrome là bằng là 1,1 nhân 10 mũ trừ 6 mét và đề bài hỏi chúng ta là à, cho U và đề bài hỏi chúng ta là Y cường độ dòng điện chạy qua sợi dây này là bằng bao nhiêu. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành cùng nhau giải. Và bước đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tính điện trở của sợi dây này. Điện trở của sợi dây thì được tính bằng công thức rho nhân L trên cho S. Ở đây rho có con thay giá trị là 1,1 nhân 10 mũ trừ 6 vào đây.